Ok, uh, xin chào tất cả những anh em đã quay trở lại với kênh uh, Trịnh Tướng bóng đá cũng như uh, Trịnh Tướng soi kèo và fanpage uh, soi kèo Trịnh Tướng uh, và thông báo uh, với tất cả những anh em luôn thì uh, ở thời điểm hiện tại anh em nào mà muốn uh, liên hệ với mình thì chỉ việc kết bạn qua cái uh, Facebook chính chủ của mình đấy đó là anh em lên gõ kèo bóng Trịnh Tướng bí liền không dấu hoặc là fanpage soi kèo Trịnh Tướng hoặc là group Trịnh Tướng soi kèo đó thì uh, đều là những cái trang cá nhân chính chủ của mình còn lại Telegram ở thời điểm hiện tại thì ờ, vừa mới ờ, bị hack và ờ, lưu ý là tất cả những anh em trong nhóm cũ thì anh em nên thoát ra để thoát ra khỏi tất cả những nhóm và cái user uh, kèo bóng trịnh tướng này đấy kèo bóng trịnh tướng này thì là giả mạo nha anh em là giả mạo nha đó và ngày hôm qua thì cái tài khoản của mình đã bị xóa rồi đó và cái người hack này nó để lại những cái tin nhắn để nó lừa bịp anh em này đó đây là những cái tin nhắn lừa hết cho nên anh em tốt nhất anh em uh, kết bạn qua Facebook của mình để mình gửi lại cho anh em cái đường link đó sẽ vào đúng nhóm và đúng uh, chính chủ của mình ok nha anh em đó em nhớ là thoát hết tất cả những cái hội nhóm và hiện tại thì uh, liên hệ được qua Facebook với mình thì mới có uh, mới có là cái hội nhóm đúng chuẩn nhất ok thì uh, anh em lên Facebook gõ tìm kiếm kèo bóng trên tướng hoặc là soi kèo trên tướng nó sẽ ra còn lại uh, Telegram hiện tại đều là giả mạo hết nha anh em đó chỉ anh em là liên hệ được với Facebook của mình đấy thì uh, mình sẽ gửi cho anh em cái link Ờ, thì anh em mới kết bạn được với mình nha ok thì uh, để tránh giả mạo thì anh em uh, uh, liên hệ qua Facebook là ok nhất uh, và mình cũng đã lên cho anh em rất là nhiều cái mã kèo Đấy, rất là nhiều cái mã kèo trong uh, những cái khu khổ ngoại Anh tiếp theo uh, vẫn là khu khổ ngoại Anh là những cái trận đấu hấp dẫn nhất thì mình lên cho anh em uh, một cái trận đấu mà được rất là nhiều anh em quan tâm uh, đó là trận đấu giữa Newcastle sẽ gặp Liverpool Ờ, Liverpool đang trải qua một cái chuỗi ngày ờ, không thật sự tốt và Newcastle cũng vậy ờ, đang thăng hoa nhưng bị bị chững lại giống như giống như Arsenal nhưng liệu hôm nay Newcastle có đòi lại được cái món nợ ở cái trận lượt đi khi Liverpool thắng Newcastle với tỷ số 2-1 liệu Liverpool những cái chân sút chủ lực ví dụ như Nunes, Salah có lấy lại được cái phong độ hay không ở trận gần nhất thì họ cũng đã thắng rồi thì anh em xem hết video mình sẽ phân tích và nhận định cho anh em và cái tỷ lệ kèo nào để anh em có thể chơi được thì anh em uh, nghe hết thì uh, mình sẽ phân tích cho anh em Ok thì anh em để ý bước vào cái uh, trận đấu này ở uh, bước vào trận đấu này thì uh, Newcastle được đá trên sân nhà và uh, anh em thấy là ở thời điểm hiện tại Newcastle đang đứng vị trí uh, thứ tư ở trên bảng xếp hạng đó và Newcastle đang uh, có cái chiếc vé giữ cúp C1 nếu như họ giữ vững cái phong độ như thế này và không để trận những cái trận thua đó và trong khi uh, Liverpool uh, đang đứng vị trí thứ 9 đó với 21 điểm sau 32 vòng đấu đó và họ đang kém 9 điểm nhưng đã ít hơn một trận và nếu thắng họ sẽ thu hẹp cái khoảng cách xuống còn 6 điểm đó và anh em thấy và để ý cái phong độ gần đây thì rõ ràng Liverpool à, đang bắt đầu cho thấy những cái tín hiệu tích cực hơn À, về cái phong độ và ở trận gần nhất thì họ cũng đã đánh bại được à, Everton với tỷ số à, 2-0 rồi đó với pha lập công của Mohamed Salah cũng như à, Cody Rabo à, có vẻ như cái tiền đạo Rabo này đã dần lấy à, hòa nhập chung cũng như Mohamed Salah dần dần à, lấy lại được cái phong độ của mình đó và còn Nunes, Darwin Nunes thì chơi cũng khá là tốt và đây là cái trận thắng mà giúp cho Liverpool vượt qua cái mạch 3 trận liên tiếp toàn hòa và thua và rõ ràng Liverpool cũng rất cần một kết quả tốt trước Newcastle bởi vì sau cái trận đấu này thì Liverpool còn phải à, đối đầu với Real Madrid ở Champions League nữa ở cái giữa cái tuần sau. Đó. Cho nên ở đây là một cái trận đấu bản lề và hôm nay à, vấn đề à, đá trên sân khách thì thực sự là có phong độ không sân khách của Liverpool trong khoảng thời gian vừa qua thì không sự tốt không thực sự tốt à, bằng chứng là trong 6 trận gần đây thì Liverpool mới chỉ có thắng hai trận mà thôi lại là thua 4 lại là thua 4 đó và uh, ờ, còn bên phía Newcastle thì sau chuỗi trận thăng hoa thì họ đang có dấu hiệu chững lại bằng chứng là ở ờ, trong ba trận gần nhất ở giải Ngoại Anh thì uh, họ đều hòa uh, trước những cái đối thủ yếu hơn ví dụ là West Ham hoặc là Bournemouth đó và lúc này thì họ vẫn Newcastle vẫn đang đứng cái vị trí thứ thứ tư ở giải Ngoại Anh nhưng chỉ xếp họ xếp sau Tottenham đấy uh, chỉ thua Tottenham hơn Tottenham 2 điểm mà thôi Đấy, hơn Tottenham 2 điểm mà thôi. Cho nên cho nên nếu mà Newcastle à, không thắng thì rất là nguy hiểm, bắt buộc Newcastle cũng phải tìm kiếm cho mình ít nhất là một trận hòa. Đấy, hoặc là một cái trận thắng cho nên họ cũng hướng tới một cái à, cái kết quả có lợi à, sắp tới. Cái điểm thuận lợi, cái điểm thuận lợi của Newcastle là hôm nay họ được đá trên sân nhà. Đấy, được đá trên sân nhà và không có bị chi phối cái sức lực à, khi à, khi khi à, tham dự cái đấu trường châu Âu Tuy nhiên một cái điều bất lợi mà chúng ta cần phải tính đến đó là cái lực lượng của Newcastle thiếu vắng rất là những cái cầu thủ mà những cái cầu thủ này đã làm nên thương hiệu của Newcastle ở những cái trận đấu rất là hay ở đầu mùa giải. Đó, ví dụ như là uh, Amin Almiron nè, Willock nè, ở ờ, uh, ờ, Callum Wilson ở vì chấn thương. Đó, trong khi đó uh, Max uh, trong khi đó anh em thấy là uh, San Maximin cũng đang đau nhẹ và uh, bỏ ngỏ cái khả năng ra sân đó trong khi đó bên phía của Liverpool thì bên cạnh những cái ngôi sao phải nghỉ thi đấu như là uh, Thiago này uh, Luis Luis Diaz này Konate này đó Arthur thì uh, theo một cái nguồn tin thì uh, Van Dijk đã, đã đã có thể trở lại uh, trở lại tập luyện rồi còn cũng chưa chắc khả năng uh, vào sân trong cái trận đấu này nói chung là 50 50 đó. nhưng nhưng một điều chúng ta chắc chắn rằng thì có vẻ như cái hàng công của Liverpool bắt đầu à, có sự tự tin trở lại ở sau cái những trận đầu mùa à, khá là chật vật và bị à, chấn thương cũng như cái những cái cầu thủ thay thế thì thì thì um, à, không hoàn thành được cái nhiệm vụ và bị chấn thương rất là nhiều ảnh hưởng tới lối chơi chung của Liver đó cho nên à, xét về cái cái cái cái mặt phong độ dù gì đi nữa thì anh em thấy là là liver uh, đang uh, phong độ không tốt nhưng Newcastle cũng giống hệt vậy thôi nó giống hệt vậy thôi mà lại những cái cầu thủ chủ chốt mà không được đá nhiều nữa cho nên uh, được cái mặt sân bãi thôi còn lại về cái cái lối chơi và cũng như cái cái uh, cái tinh thần thì mình vẫn đánh giá cao Liverpool hơn à, vẫn đánh giá cao Liverpool hơn so với ở so với Newcastle đó còn à, cái thành tích đối đầu và phong độ đem để ý là trong năm gần chạm trán gần nhất thì Liverpool đang vượt à, chọi đối thủ khi họ có tới 3 chiến thắng và hai trận hòa về phong độ thì uh, Liverpool có hai trận thắng, ba trận thất bại trong năm năm trận gần đây. Trong khi đó, Newcastle có hai trận thắng, ba trận hòa đấy trong năm trận gần nhất. Đó. Nó nói chung là như vậy nhưng mà trong quá khứ thì Liverpool uh, đều uh, có những trận thắng rất là tốt trước Newcastle. Đó. Uh, và anh em để ý cái trận gần nhất thì hai đội gặp nhau thì cái tỷ lệ uh, góc á, tỷ lệ góc và thẻ thì uh, tới 13 góc uh, Liverpool uh, áp đảo về cái hiệu số về cái hiệu số góc đó và trận lượt đi đó, cái trận lượt về của mùa giải trước thì Newcastle uh, Liverpool cũng thắng với tỷ số 1-0 và Liverpool áp đảo về cái góc nè à. đó Newcastle, Newcastle đã ít góc hơn Liver cho nên kèo này anh em có thể nằm Liver chấp góc mình thấy cũng khá là ok và trận gần nhất thì Liver cũng thắng Everton đó, nhưng mà cái góc rất rất là ít rất là rất là ít luôn đó còn cái trận đấu với Newcastle này cái thông số góc thì như vậy thì anh em có thể uh, chơi cái uh, tỷ lệ uh, kèo góc cũng được đó và 6 trên 8 trận gần đây hai đội này đá thì đều đi về cái vị cả hai đội đều ghi bàn đó với những nhận định trên thì chúng ta à, xem cái tỷ lệ kèo nó như thế nào ờ, ở, ờ. ở thời điểm hiện tại thì nhà cái đang để cho Liverpool à, với Newcastle à, đồng banh à, cái mức đồng banh thì đây là một cái à, cái cái mức cũng hợp lý thôi bởi vì Liverpool có cái lợi thế hơn về cái thành tích đối đầu à, nhưng mà Newcastle thì được chơi trên sân nhà và nên cái tỷ lệ kèo đồng banh này khá là hợp lý à, với chắc chắn rồi à, với cái sự quay trở lại cũng như cái nhịp điệu khởi sắc trên hàng công à, của của những Mohamed Salah hay là à, Darwin Nunes hay là à, Gapo thì rõ ràng à, cái hàng công của Liverpool trong cái trận đấu này mình đánh giá cao hơn bên phía Newcastle bởi vì về cái lực lượng thì họ vắng đi những cầu cầu thủ rất là quan trọng đó cho nên cho nên với cái mức kèo đồng banh thì chúng ta vẫn có thể tự tin nằm cái cửa liver à, đá đồng banh thì khá là ok Đấy, ờ, khá là ok còn cái à, kèo tài xỉu thì sao thì anh em để ý là à, trong 5 trận lần chạm chán gần nhất giữa hai đội thì chỉ có đúng hai trận đi về à, cái kèo hơn hai bàn thắng thôi và năm trận gần nhất của Liverpool thì cũng chỉ có một trận nhiều hơn hai bàn còn lại là toàn là dưới hai bàn thôi từ hai bàn trở xuống thôi đó và cho nên à, với một cái trận đấu mà à, Newcastle cái hàng công nó không thực sự tốt trong khi đó Liver cũng phải giữ sức cho cái mặt trận cúp C1 nữa ở khi đối đầu với Real Madrid nữa cho nên cho nên chưa chắc cái kèo này nó có thể đi về kèo tài và mình thiên về cái kèo xỉu hơn uh, cho cái kết quả uh, Liver thắng 1020 hoặc là cái tỷ số 11 trong cái trận đấu này đó và anh em chơi trên trang ấy thì uh, anh em báo ngoài thì sẽ không có những cái vị này hoặc là anh em đợi vào trận xem kèo nó có lên hay không nếu mà cái kèo lên thì chúng ta rất là dễ chơi đấy rất là dễ chơi mà kèo nó đi Newcastle chấp ngược lại thì anh em hiểu vấn đề ok nha còn lại thì cái kèo này thì ờ, chúng ta kết hợp đánh cái những cái kèo tỷ số nữa thì kèo tỷ số là tỷ số nào và kèo chính thức ờ, như sau thì mình sẽ cập nhật vào trong nhóm khi gần tới giờ ống lăng có đội hình chính thức ờ, mình sẽ cập nhật thì anh em nào muốn chơi chung với mình thì liên hệ qua Facebook nha đấy À, nói lại thì anh em liên hệ qua Facebook thì mình sẽ gửi cho anh em cái à, cái đường link à, chuẩn nhất À, để anh em chơi chung với mình đó còn lại thì à, như lúc đầu đã nói thì đây là ở thời điểm hiện tại là đều là giả mạo nha đấy cái user anh em này anh em để ý kèo bóng trình tướng anh em gõ kèo à, bóng trình tướng trên telegram thì sẽ ra cái nick giả mạo này đó nick giả mạo này đó anh em thấy chưa là đều là giả mạo hết thì anh em không nên tìm qua telegram đó, kết bạn qua facebook của mình thì mình sẽ nhắn tin và trực tiếp gọi điện cho anh em và gửi link cho anh em uh, chơi chung thì nó sẽ ok nhất để tránh bị lừa đảo hoặc là à, bị à, bị bị hack ok nha anh em đó thì video phân tích nhận định về trận đấu giữa Newcastle và Liverpool của mình xin được kết thúc tại đây à, và nếu thấy anh em hay cho anh em để lại cho mình cái đăng ký kênh à, chỉnh tướng soi kèo và chỉnh tướng bóng đá cũng như chỉnh tướng bóng đá vip đó để mình tiếp tục à, đồng hành cùng anh em đó anh em đăng ký cái kênh mới này đó qua đăng ký kênh mới này để mình ủng hộ à, mình để mình tiếp tục mình lên những cái trận đấu chất lượng hơn cho anh em đó và anh em bình luận bên dưới liver có thắng được Newcastle hay không hay là à, Newcastle à, đá trên chân được cái lợi thế sân nhà họ họ vui dập Liverpool luôn à, anh em để lại cái ý kiến quan điểm của anh em để mình có động lực à, cùng cái đội ngũ ekip của mình à, có cái tinh thần để lên tiếp những cái video chất lượng hơn xin chào và hẹn gặp lại anh em